ta thầm nói nụ cười trao duyên mới ước vọng để mà vui khuyên nay anh đi rồi đem chi trai xây đời đem mến thương cho người người đời chờ anh anh đem chi trai xây đời đem mến thương cho người người đời chờ anh anh non mình hết lòng chinh chiến điêu linh mộng đẹp yên vui với câu ta thường nói thương mến nhau không hề vơi mãi này đây người em thơ nhỏ bé có anh vuốt vai gầy ngắm làn môi thắm thơ ngây trọn đời chung ngàn lời thác ngàn là lời hẹn hò của sai nhân đón ai trong ngày vui cảm ly vô tư lên tiếng than muôn đời thống reo vi vu than thở như ngầm ngùi lữ khánh bâng khuâng thương nhớ vô vàn cuộc tình duyên đang trinh nữ trong giấc mơ gian dào cho thế nhân thôi dù hết u sầu để lòng quay về bên yêu thôi nhé đà lạt ơi xa rồi em có nhớ có thương trong lòng tuy tháng ngày dần trôi nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vời Đà Lan thương mến đã ghi trong lòng tôi biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời sự lành yêu ơi đừng để buồn nhạt phai nét son trên làn môi nhớ Đà Lạt mơ dù lòng người nữ thứ với bao nhiêu ước mơ lưu luyến Đà Lạt thơ khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa dòng gành suối đã lá trên hoa đẹp với sương làm về rơi với chim ca ngàn lời thác ngàn là lời hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui cảm ly vô tư lên tiếng than muôn đời thọng reo vi vu than thở như ngầm ngùi lữ khánh bâng khuâng thương nhớ vô vàn cuộc tình duyên đang trinh nữ chuông ban chiều những du ai say trong giấc mơ gian dào cho thế nhân thôi dù hết u sầu để lòng quay về bên yêu thôi nhé đà lạt ơi xa rồi em có nhớ có thương trong lòng tuy tháng ngày dần trôi nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vời Hà Lan thương mến đã ghi trong lòng tôi biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời sự lành yêu ơi đừng để buồn nhạt phai nét son trên làn môi sự lành yêu ơi đừng để buồn nhạt phai nét son trên làn môi trong lòng phố lớn một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương một đám lá thu bay giấc vương đầy ngõ vắng một chùm hoa chữa nắng xôn xao cả lòng tôi tôi yêu người là một bông hoa nắng tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm trong im lặng mà lại mênh mông lắm hãy ngước nhìn kia trời xanh bao la vì nắng mãi nên mưa gội chưa hè loạn nước vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy em gái cùng nhảy dẫy khoe áo dáng hoa ngầm hồn tôi khi con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động đường đứng ngắm trời mây ai đã từng một lần qua nơi ấy khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao trong lòng phố lớn một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương một đám lá thu bay giấc vương đầy ngõ vắng một chùm hoa chữa nắng xôn xao cả lòng tôi tôi yêu người là một bông hoa nắng tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm trong im lặng mà lại mênh mộng lắm hãy ngước nhìn kia trời xanh bao la vì nắng mãi nên mưa gội chưa hè loạn nước vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy em gái cùng nhảy dẫy khoe áo dáng hoa ngầm hồn tôi khi con người để lòng yêu ngõ tiếng rung động đường đứng ngắm trời mây ai đã từng một lần qua nơi ấy khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao khi con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động đường đứng ngắm trời mây ai đã từng một lần qua nơi ấy nghĩ xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao một người không hẹn đến mà tiếc bước buồn thế qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai bị thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thế lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai bị thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm bên em ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặc tình dòng chơi rơi mắt ngắm xa chân trời mà lòng nghe nhớ thương thương cho người người đời chờ ai nhái họng reo vi vu than thở như ngầm ngùi lữ khách bâng khuâng thương nhớ vô vàn cuộc tình duyên đang trinh nữ lính sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều những du ai say trong giấc mơ gian rào cho thế nhân thôi dù hết u sầu để lòng quay về bên yêu Thôi nhé Đà Lạt ơi, xa rồi em có nhớ có thương trong lòng tuy tháng ngày dần trôi nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vời Đà Lan thương mến đã ghi trong lòng tôi biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời sự lành yêu ơi đừng để buồn nhạt phai nét son trên làn môi đà lạt mơ dù lòng người nữ thứ với bao nhiêu ước mơ lưu luyến đà lạt thơ khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa dọc gành suối đã lá trên hoa đẹp tươi với sương làm nhẹ rơi với chim ca ngàn lời lạc ngàn là lời hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui cảm ly vô tư lên tiếng than muôn đời thọng reo vi vu than thở như ngầm ngùi lữ khánh bâng khuâng thương nhớ vô vàn cuộc tình duyên nàng trinh nữ lĩnh sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều du ai say trong giấc mơ gian dào cho thế nhân thôi dù hết u sầu để lòng quay về bên yêu thôi nhé đà lạt ơi xa rồi em có nhớ có thương trong lòng tuy tháng ngày dần trôi nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vời Đà Lạt thương mến ghi trong lòng tôi biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời sự lạnh yêu ơi đừng để buồn nhạt phai nét son trên làn môi sự lạnh yêu ơi đừng để buồn nhạt phai nét son trên làn môi ngõ vắng một chùm hoa chữa nắng xôn xao cả lòng tôi tôi yêu người là một bông hoa nắng tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm trong im lặng mà lại mênh mông lắm hãy ngước nhìn kia trời xanh bao la vì nắng mãi nên mưa gội chưa hè loạn nước vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy em gái cùng nhảy dẫy khoe áo dáng hoang ngầm hồn tôi khi con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động đường đứng ngắm trời mây ai đã từng một lần qua nơi ấy khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương một đám lá thu bay giấc vương đầy ngõ vắng một chùm hoa chữa nắng xôn xao cả lòng tôi tôi yêu người là một bông hoa nắng tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm trong im lặng mà lại mênh mông hãy ngước nhìn kia trời xanh bao la vì nắng mãi nên mưa gội chưa hè loạn nước vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy em gái cùng nhảy dẫy khoe áo dáng hoa ngầm hồn tôi khi con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động đường đứng ngắm trời mây ai đã từng một lần qua nơi ấy khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao khi con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động đường đứng ngắm trời mây ai đã từng một lần qua nơi ấy xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thế qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai bị thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thế qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai vì thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi chờ người đời chờ anh anh I fall lạt mơ dù lòng người nữ thứ với bao nhiêu ước mơ lưu luyến đã là thơ khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa dòng gành suối đã lá trên hoa đẹp tươi với sương làm về rơi với chim ca ngàn lời thác ngàn là lời hẹn hò của sai nhân đón ai trong ngày vui cảm ly vô tư lên tiếng than muôn đời thông reo vi vu than thở như ngầm ngùi lữ khánh bâng khuâng thương nhớ vô vàn cuộc tình duyên đang trinh nữ chuông ban chiều những du ai say trong giấc mơ gian dào cho thế nhân thôi dù hết u sầu để lòng quay về bên yêu thôi nhé đà lạt ơi xa rồi em có nhớ có thương trong lòng tuy tháng ngày dần trôi nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vời Đà Lan thương mến đã ghi trong lòng tôi biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời sự lành yêu ơi đừng để buồn nhạt phai nét son trên làn môi tôi nhớ đà lạt mơ dù lòng người nữ thứ với bao nhiêu ước mơ lưu luyến đà lạt thơ khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa dòng gành suối đã lá trên hoa đẹp tươi với sương làm nhẹ rơi với chim ca ngàn lời khác ngàn là lời hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui cảm ly vô tư lên tiếng than muôn đời thông reo vi vu than thở như ngầm ngùi lữ khách bâng khuâng thương nhớ vô vàn cuộc tình duyên nàng trinh nữ lính sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều Vâng, dù ai say trong giấc mơ giàn dào cho thế nhân thôi dù hết u sầu để lòng quay về bên yêu thôi nhé đà lạt ơi xa rồi em có nhớ có thương trong lòng tuy tháng ngày dần trôi nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vời mà lan thương mến đã ghi trong lòng tôi biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời sự lành yêu ơi đừng để buồn nhạt phai nét son trên làn môi sự lành yêu ơi đừng để buồn nhạt phai nét son trên làn môi nằm trong lòng phố lớn một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương một đám lá thu bay giấc vương đầy ngõ vắng một chùm hoa chữa nắng xôn xao cả lòng tôi tôi yêu người là một bông hoa nắng tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm trong im lặng mà lại mênh mông hãy ngước nhìn kia trời xanh bao la vì nắng mãi nên mưa gội chưa hè loạn nước vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy em gái cùng nhảy dậy khoe áo dáng hoa ngầm hồn tôi khi con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động đường đứng ngang trời mây ai đã từng một lần qua nơi ấy khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao vang xôn xao nằm trong lòng phố lớn một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương một đám lá thu bay giấc vương đầy ngõ vắng một chùm hoa chữa nắng xôn xao cả lòng tôi tôi yêu người là một bông hoa nắng tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm trong im lặng mà lại mênh mông lắm hãy ngước nhìn kia trời xanh bao la vì nắng mãi nên mưa gội chưa hè loạn nước vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy em gái cùng nhảy dẫy khoe áo dáng hoang ngầm hồn tôi khi con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động đường đứng ngắm trời mây ai đã từng một lần qua nơi ấy khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao khi con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động đường đứng ngắm trời mây ai đã từng một lần qua nơi ấy khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết đến người quên biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên người không hẹn đến mà tiếc bước buồn thế gió sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai bị thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và, và xin ghi kỷ niệm một đêm, đêm. chót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết đến người quên biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh quá không hẹn đến mà tiếc bước buồn thế mướt qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai bị thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm mùa đêm